Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải nha em ơi. Di Khải chúc anh em buổi trưa xem live vui vẻ và cũng như là hiện tại bây giờ Khải sẽ đánh lên bài boss cho anh em xem. khoảng chín con thôi nha anh em. Khải đánh xong rồi tí nữa Khải sẽ đi ép ờ, một full set tím cho con nghe mi búp luôn nha mọi người. Ở video này thì nói chung chủ đạo Khải là muốn ép set đồ cho nghe mi búp thôi. Tại vì anh em cũng xem này, con em đọc Khải full đồ tím này anh em. Đó, em đọc Khải full đồ tím rồi nha. Đấy. Đó. Full đồ tím rồi, cho nó trâu. Còn con uh, nghe mi búp thì hiện tại bây giờ chưa có đồ tím nữa nè. Nó khá là giờ chết đây anh em xem nghe mi này Nghe mi thì lượng kháng loi cũng khá là cao này 27 này 29 này Rồi 24 này Nhưng mà tính sơ qua thì lượng sinh lực nội lực không được cao này Sinh lực không được cao cho lắm Nên là Khải uh, Video này Khải có 9 con Khải đánh tìm trang sức Để Khải tìm hiện tinh 3 Để Khải đập cái nón phòng thủ lý làm chậm nè Rồi kèm với bao tay bao tay khăn loi dòng 1 Áo à, khăn lôi dòng 1 Về đai lưng khăn lôi dòng 1 Và về khăn lôi dòng 1 nha anh em Đó còn cái nón chủ đạo phải cố gắng lên 25 40 là phòng thủ và làm chậm nha năm. Ừ. Đây, thả bot. Cái máy con đánh máy con rồi nè Từ từ trước khi đánh thì Khải bơ tơ uh, máy con ờ, ờ, làm bot vô rồi. Lỡ đâu nó có kết thúc bot thì mình cũng ăn được nè. Mình cũng nhặt được đồ nè. Rồi, được Khải chấn ô tô nhặt đồ nè. Rồi, ok. Cái chín con rồi thả nhanh rồi đánh nhanh rồi nè. Ui, bảy con hay chín con? À bảy con à, bảy con à. Ok. Tưởng chín con chứ ơi quên lầm tiền để vô lầm tiền này có bảy con thôi Hay lầm uh, ờ, tới cao tu à bảy con cũng hai trăm vạn okay. rồi rồi dứt thôi đó nói chung đánh mấy này là nhanh anh em rẹt rẹt 30 giây anh em tại giờ khải ờ, đánh đánh phụ thôi nên là khải không có đánh nhiều nè, khải không có còn con đem đâu có nè, không luôn rồi để cho nó đánh đi Bây giờ đánh là mình nhặt đồ nè <clears throat> Ok cảm ơn Hà Kiều vừa ban donate Khải 200k nha Đây Cảm ơn uh, người anh em nha Đây ok cảm ơn Hà Kiều vừa donate Khải 200k nha Ôi thấy không ta Ok nói chung cảm ơn người anh em nha Chúc Hà Kiều uh, buổi trưa xem live vui vẻ nha Rồi nhặt đồ này mọi người ơi Nó đọc chữ bùa thôi ok món hàng kiều nhiều rồi bỏ chết này anh em ơi mấy mấy ok bỏ chết này độ bum bum bum bum bum rồi trí tiếp tục rồi Nhật đô Rồi một chân Không có một chân sức luôn À có một ngọc bội Có một ngọc bội nữ nè mày ơi ít nha Bốn cung cuối cùng rồi em ơi Bốn cung cuối cùng Hello này mới vô nha Chờ xíu là nhận được nhà Ok cảm ơn Hà Kiều nhiều nha Đã nhận rồi nha anh em Nhớ đăng ký kênh ờ, ủng hộ Khải nha Hà Kiều ơi Nếu mà có rảnh rỗi thì cứ ờ, chưa hoặc là tối uh, trưa 12 giờ hoặc là tối uh, ờ, 7 giờ tối ghé vào kênh youtube với Khải Gaming ủng hộ cũng như là xem video của Khải cho vui nha Hà Kiều ơi nói chung là cảm ơn Hà Kiều nhiều rất nhiều nhiều rất nhiều nha mình đánh cái bảy con thôi nè nhưng mà mình phải chuẩn bị đầy đủ từ cái khâu này đến khâu khác không thiếu gì luôn nè hello anh Chí Thành nha một ẹt ngon tầm bao nhiêu tiền ở đây ơi hả tầm này ẹt ngon nếu mà đỡ nói thì ẹt ngon thì mắt mát 35 tịch tại cái kinh rồi đồ đạc thì ờ, Khải nghĩ nó dao động khoảng tầm uh, nếu mà nói là dao động khoảng tầm uh, ờ, 2 triệu rưỡi đến 3 triệu là có bạn ngon rồi bạn ơi áo đai không bình áo không bình số tay không bình số giày số nón được nón khăn lôi ôi được ngọc, ngọc à, cái đây cái gia truyền may mắn ba nè ôi vải lần được một cái gia truyền may mắn ba nè vải thực sự anh em đây cho anh em xem này được ờ, bốn uh, trang sức bốn trang sức đây lưng khăn hỏi dùng một số này gia truyền khăn lôi trời được à, gia truyền nam với bánh ba <laughs> à hợp lý nha được nón nón này khăn băng 12 11 à, 20 không có số áo à, này cũng làm phôi thôi số đàn lưng 17 20 không có gì nè số một cái chi sinh lực không có gì số nón số vũ khí một cây vũ khí sát thương lấy 10 phần trăm số luôn ngọc bòi này ai ngọc bội này hai cái giày không có gì luôn nè được cái mình bánh ba nhấn trời nhận năm 20 ok chung là khải đã nhận được uh, một chuyện bánh ba đúng không khải sẽ bỏ di chuyển bánh hai ra ờ được rồi thủy thủy hai dòng một đúng rồi hiện tại bây giờ khải dương bị bánh gì nè khải dương hai cái bị bánh được coi thử cùng xe khải có chưa khải vứt cho nó nè à, 2 đến 3 triệu thì à, ạc thị mắt sẽ là một tịch tại kênh rồi có thể là đồ thì có thể là những trang bị đồ tím tầm trung đó đồ tím tầm trung còn cây vũ khí thì khả nghĩ không có tại vì cây vũ khí nếu mà đỡ một cây vũ khí tím dao động khoảng từ 3 đến 5 triệu đến 7 triệu rồi nên là chỉ là nếu không có thì khả nghĩ nó có những một hai đến ba món đồ tím cũng gọi là tầm trung đăng ký chuông và like à nhưng mà không được có một lần à ok cảm ơn hà kiều ơi một lần thôi đăng ký một lần thôi đúng rồi Khải xem hiện tại bây giờ thì con thiên nhẫn như thế nào rồi ta Ok, Khải sẽ vứt uh, Thấy có một số chân đồ may mắn rồi hai may mắn mình ba dòng hai thủy thủy thủy thủy bắn xấu ok khải sẽ lấy uh, hai món may mắn cho uh, cho xe và khải sẽ lấy hai món bánh này khải ép khải ép uh, trang sức đó khải lấy hai món bánh ép trang sức một hai ba ok rồi còn cái này với cái ngọc bội này khải sẽ cho thiếu lâm là mấy bánh ba ok rồi hai món bánh ba cho thiếu long còn lại là làm phôi nha nè còn lại mấy bánh hai là làm phôi hết Đây thử nhân thủy đây dây thủy được khai chết ốc trong thiếu lâm xong cái tiến tiếp. Đây anh em ơi, tiếp tục anh em chúng ta cùng uh, nhân phẩm nha anh em, cùng nhân phẩm hết tên ba nha anh em. Đây. Lúc nãy Khải có nói thì Khải bỏ hai món em bắn này, dòng một nhưng mà em bắn hai thôi. Bỏ vô, cái đầu tư luôn. Kiếm những tình ba nè. Một này. Tiếp tục món em bắn thứ hai này, ngập bội này, thấy chưa? Kiếm những tình ba nè. Quyến lên nhân tình ba nè em Trời ơi. Trời một nhân một, một nhân hai không có ba nè em rồi tầm này tìm ba không có ba không có sao mà đọc ta chết tôi rồi không có ba sao mà đọc cái nón anh em khó nha không có ba sao đọc cái nón thủ lý ta lô lô lô lô lô lô ờ bữa giờ anh có anh em nào ép ép test cái, cái ờ, dòng kháng lôi mà dòng ờ, kháng lôi mà hiện tinh hai ép nó lên 30 không ta là lần sau na nói na nói lại thử ý là không có thiền tinh 3 giờ đọc thiền tinh 2 thì nó có thể lên được 30 không nó có tốn tốn gì không hay là nó hai nó như ba này em muốn món gì bao tay với đây lưng cái bao tay bao tay thì ờ, thiền tinh hai phun cũng viên có thể lên á đâu phun viên luôn không không không cần thiền tinh luôn một thủy tinh nè tôi nói hàng một phải có thiền tinh chứ còn dòng khẳng nói căng lắm một ừ. à một thiền tinh năm phút viên đại à rồi à, ok anh ơi, em cảm ơn. Ờ, ờ, ừ. Ờ, ok thôi giờ tầm này ép cái đài với bao tay trước đây chứ không có thiền tinh ba không ép được cái nón luôn anh. Ok. Đem vô cái bao tay ba dòng, cái đai lưng ba dòng cho người mười trước à. Xem đứng cái áo. Sao, nâng cấp bị kiếm lên thất bại không mà Thất bại bao thiền tinh á. Trời ơi, anh anh ép ép bằng cái cái cái phôi á, đồ phố á, đừng ép bằng cái kia. Ép bằng thiền tinh nó tịt nó sao mà lên nói được đâu anh ép thì tên anh ép bên bình tâm anh mới hỏi bên tâm ép bên tâm ép được hả đâu bên tâm làm ép được wow. mới hỏi bên tâm không ép được nha bên bên tâm chỉ nâng nâng cấp trang bị thôi à. ừ vũ khí đâu nâng hả ta vũ khí là phải dùng phổ anh vũ khí phải dùng phổ phổ phổ kiếm đúng không phổ kiếm đúng rồi phổ kiếm có tí tí lóc cho nhiều lắm rồi ok ở vũ đời hôm bữa vũ đời ép bao tay dưới đây lưng rồi hả vũ đời ấy là bao tay kháng lôi anh chỉ cần một thị tinh năm phú dương đại là lên đúng được 30 đúng không ừ. ok em làm rồi đó làm, rồi. làm thôi đúng không làm rồi ok ừ. đó có kinh nghiệm thì mình biết đường nhau giờ ép nè làm chốt 20 nào không anh em ơi làm nè ok em có bốn dân làm đủ chơi á hai dân tử rồi từ từ ép cái rau có cái phôi phôi chốt 20 nào không mà xin mượn làm nhiệm vụ anh em ơi Này, à, hiện tại bây giờ thì à, ép bao tay đủ tính ra mà. Mà tay đây lưng mình toàn cấp 10 ta đủ khó chơi với ta Vẫn lên không? Ok Rồi em đi rút cái phôi này à, Khả đi mua mấy cái phôi Hello anh em nha Nhưng bị đốt ép đồ tím nha anh em ơi à, Cố gắng lên 30 bao tay cũng như là đai lưng cho nó đẹp cho ngàm mi nè Thôi Tống kim à, Khải sẽ ép cái bao tay ba dòng Đai lưng ba dòng Rồi ok mua đồ phố đâu hiện một này vâng. hiện một này hiện hai này hiện hai này ấn một này ấn một <laughs> này xong quản ừ. <laughs> Dạ. rồi giờ làm một phôi một phôi hiện sinh lực và một phôi hiện nội lực nội lực đúng không ok rồi phôi ok đây là đã lấy cái phôi uh, sinh lực trước đã rồi ok đã qua mình lại mình lấy cái phôi sinh lực bên này luôn một phôi sinh lực một phôi hiện hiện nội sinh lực ờ, này nỗ lực dòng hai đâu cái gì vậy rồi rồi đi rút nha nè rút độc phán một luôn quay dương châu cho nó nhẹ dương châu cho nó nhẹ hello kiếm đồ năm dòng ép chứ à không cái, cái dòng của nghe mi năm dòng làm gì anh em nó chỉ kích được dòng kháng lôi thôi mà nó đâu đứt được dòng cuối mà năm dòng làm gì anh phi vũ Sao em nốt làm gì Anh Phi Vũ không hiểu hả Nếu mà được kích dòng thắng lôi thì ẩn hai anh anh ép ẩn gì mà nó đâu kích được ẩn hai đâu anh Còn Nghe My đâu kích được ẩn hai đâu anh Hello chào anh em đang xem live nha anh em ơi Nghe My đâu kích được ẩn hai đâu mà ép năm dòng làm gì Với lại đồ xe mà ba dòng là hợp lý rồi làm cho xong với một ngày năm chục nhiệm vụ giờ làm không kịp anh em ơi một phẩm đúc lấy ok khai sẽ lấy dòng sinh lực nè tắt tắt thì tinh này thời gian đóng băng là cái gì ta thời gian làm làm chậm mấy năm chậm hồi bữa rút mấy triệu ta rút rút 8 triệu đập 8 triệu hay là rút 7 triệu đập 7 triệu ta <laughs> vừa tết độ rút 7 triệu đập 7 triệu xịt tè le luôn nè biết sao được rồi test thử rồi mình sẽ bỏ một hả 8 triệu 8 triệu rút 8 triệu đập 8 triệu dòng một hả ờ. ok để ép đây à, vừa xin hai cái hết chỗ bao tay trước nha nè lúc 8 triệu đọc 8 triệu nha nè rồi anh chỉ đi rút cho anh em xem lấy này sinh lụng trăm năm ba này hiện một này hiện tinh một đâu rồi lộn lộn đọc rút hiện tinh hai chi cái dân phục hồi bữa vũ đỡ đập ờ, đập ờ, hiền tinh hai nó vẫn lên 40 hả vũ đỡ ừ. đúng không bữa anh dòng một á ừ, ừ. ừ. bữa anh, anh rút đập sao nói lại em nghe thử quên mục tiêu rồi à, ấy là máy phú viên phú viên gì đại. là lúc đó anh rút uh, máy đài đập máy đài bốn đài uh, quyền tinh một rút là bằng cách sáu ừ À ok ok anh ơi Rồi cái này khả năng ép uh, cái bao tay trước nha nè Bao tay trước nha Sinh lực Rút uh, ờ, 8 phút viên tiểu Này cho tiểu đỡ tốn kém mà nè à, gì không ý là ép một hai dòng kích trước còn lại có được ép tiếp chứ này phí à anh phi vũ anh dạ. không hiểu à? tại vì con gammy á nó chỉ kích được dòng một anh ơi bây giờ anh có ép bốn năm dòng thì nó chỉ kích được dòng một thôi nên nó không đâu quan đề chẳng vấn đề đâu anh này, này, cái, cái đây lần là này chủ yếu là này ép nó kiếm cái dòng sinh lực nội lực đúng không làm ờ, sao thì cũng phải ép mắt kháng lôi chứ sao kiếm dòng nội lực là sao cho em có cái đai kháng lôi này sinh lực nội lực quay vô gì lúc đó phòng trong một này phần trong bốn thì sao cho ông nào <laughs> ông bốn bỏ đi trời phải lên mất duyên hiền tinh phần trong bốn rồi chịu chịu chịu thôi thôi sinh theo lực sinh lực sinh lực dòng một ấy ừ? hiện nay cho thêm ờ, thêm hai phút dưới vô nữa cũng được thì thì ờ, ấy là thêm hai mình cũng dân đại vô 6 triệu à ừ <laughs> đậu xanh với mình gơ giống nọ sao sao mất bốn trời thảm gơ gốm luôn anh em lạy luôn em tưởng em tưởng cái dòng gì dòng sinh lực là được không dòng sinh lực mà đu xanh gì mà nó ra nhìn ớn luôn anh em không chấm bốn ảo thiệt sự ok không chút bốn thì mình cứ uh, thêm ba bình phóng viên đi rồi phun tiểu đi đậu xanh mình thêm cái này thì mình nói chung cái này vừa ép vừa trải nghiệm thôi em chứ còn đỡ mà ép mát thì cứ phun đại là nó mát liền anh em cứ phun đại là mát thôi nhưng mà nó tốn kém anh em đó mình chơi hướng lâu dài cho nghe mi ấy mà rồi tốn kém rồi còn không tốn kém thì khác anh em thêm một đó phòng chọc bốn rồi anh em đủ phòng chọc bốn thấy nghi nghi quá không sao hai đại phun tiểu thôi ba đại đi mấy hôm khai ép là cứ rút ba đại khảm bốn đại là mất 180 nè trăm 180 chín luôn nè điều này anh em bảo rút 8 triệu rút thư mà rượu bằng chục bốn rồi áo thiệt sự trung tâm này ép thì nó hơi thốn thốn chỗ gì đâu thốn chỗ thiệt tinh thôi nè ủa sao nó không lên ta lại coi cái bị lỗi chỗ nào nè khám này có tay dòng một này thiền một này thiền tinh một này hay là mình cho nó dương thành hai cho nó cao nè thành hai mình không có thiếu thành hai này rồi ba đại nhân phẩm chất phẩm chất bốn thấy ớn quá bốn thấy thấp quá luôn nè hay là thử thiền tinh một nè thôi test thiền tinh một này cho nó sóc hàng nè đó thiền tinh một nha đây ừ thì em tiểu ép cho đúng đi chứ người ta mày bánh là toan đúng rồi Nói chung là mấy hôm khải ép là rút 3 đại, khảm 4 đại là auto 180, 190 nè Đòi bỏ 8 triệu vô tính ra xịt mấy thua Rồi, test thử rồi Vừa test vừa trải nghiệm thôi Nam Lên Ủa, đã đổ thiếu tiền Bạn hai 2 lần Để <laughs> tí Lại, lại, lại Đủ sân Đủ Quá tam ba bận nha, đầu tuần này không lên nữa tôi Không, nên bị à, lúc nãy nó bị thiếu tiền Quân thiếu tiền 250 vạn đi 250 vạn đi Đó, không thiếu tiền rồi nè Rồi Bao nhiêu đây, bao nhiêu đây Bao tay, Đại Đại Má phải nhọc 4 sách sợ giả mang luôn nè 17 <laughs> không trên 10 trên 17 18 ít là đẹp chứ còn mà đỡ mà 11 11 ít này nọ thì thấy thảm thương quá <laughs> lên mười tám ít à, ok đấy cũng ok đấy hơn đầu sánh thịt tí vậy luôn rồi bắt đầu đi khăn lôi khăn lôi nha anh em khảo sẽ rút cái phôi khăn lôi 26 đó à di chuyển thành ra cho nó nhẹ cái giếng anh em nhẹ giếng anh em rồi tương dương tương dương rút khăn lôi <clears throat> ơi anh anh anh anh vô đợi cho em làm à dòng khăn lôi bữa là anh em là rút máy rút máy vô đợi rút bốn viên đại à vô đợi à rút bốn đại khảm uh, rút bốn đại uh, ờ, khảm mấy mấy mấy đại vũ đợ bảy đại một một sĩ tinh hả rút huyền tinh mấy rút huyền tinh một huyền ờ. tinh một thì đẩy đẩy Chứ mấy hôm anh rút tính gì? Rút thôi mà. Rút một tôi đẩy tới đầu Không đi ờ, phân độ nha. À rút rút một đại lên 8 luôn. Tầm này ban không có ai nên không có đi nha. Ok, rút một đại 8 đại đúng không? Ừ. Sinh một thì 8 đại luôn cho Ok. Đây là bây giờ rút dòng kháng lôi ấn 1 nha anh em. 15 <laughs> ít. <laughs> Rồi, chưa. Ok, đây rút một nha anh em rút một khảm hai và tới nữa khảm hai sẽ khảm, khảm một viên lam thì tinh và bảy viên đại ok giờ nói chung là full hoàn toàn đúng chưa à, cố gắng ra phẩm phẩm chất bảy rồi bảy rồi phẩm chất xấu à ok năm đại cũng lên năm đại cũng lên một cái năm đại luôn nếu mà không không ok đại mã phục viên ok anh ơi cho một mình Phúc Duyên làm nhiệm vụ đây Đấy Phúc Duyên 1, 2, 4, 5, 6, 7 7 Phúc Duyên, 1 làm hiện tinh Đó, theo bí kíp của anh em truyền lại Đó, khám Đúng rồi, dòng kháng lôi mà lên 30 giá đẹp mà anh em Tiếc cái gì cái nó dòng kháng lôi Rồi, khám cho hiện tinh 2 này Phẩm chất xấu này à, ờ, Lục thủy tinh này Phun Phú Duyên Phú Duyên đại anh em, nói chung dòng này quan trọng không dám chơi tiểu nè đồ sao mà nhiều nhiều thằng nó, nó hút dòng sinh lực nội lực sao nó chơi phú dương tiểu mà có 17 18 mít hay dữ ta đây phần tin hai viên rồi đó nhiều đây nhiều đây 28 đồ không mát được vũ đỡ vũ đỡ kêu đồ mà năm cục cũng lên sao đây 28 ta rồi toàn rồi tiếp tục cái đai lưng này mà đợi từ từ khải ép tiếp tục dòng nội lực nội lực nha nam nội lực phòng chống nam lên được lên nổi không nam ghê Hả? anh đang có dùng nội lực phòng chất năm sẵn luôn rồi lên được lên được phòng chất năm thì nay bỏ vô vô phun tiểu đi đồ phun tiểu luôn hả căng vậy ừ. đang chơi đại đây đang định chơi đại đây không phun tiểu thao đủ phun tiểu nó xịt dòng nội lực ở cha không không không không nó cũng xịt đâu mà nó dạ. lên ít gì nó cũng lên phải ờ, bảy trở lên <laughs> hello tăng nha ờ cái nói là tăng Đổ tính ra một thủy tinh mà không lên nổi nè em Tính ra bao tay cũng khó Tính ra những bắp 10 xịt hay sao ta Đổ cái 10 rất khó lên luôn nè Rồi tiếp tục dòng nội lực Nội lực thì ờ, chơi hiện tinh một này à, ờ, đại bốn tiểu đi bốn đại bốn tiểu đi bốn đại bốn tiểu Đưa vô cho nó dòng dòng mát mát cho nó đẹp nè bước cho mời bước cho một bình tiểu y nãy mối cho anh ta vụ đỡ hết rồi hết làm một đâu phượng tường nam phương tường nam thì tính nữa còn nhiều mà khả đang trải nghiệm anh em thì nó còn nhiều tí nữa đai lưng tí nữa đai lưng khả nghiên cứu tiếp tại vì lúc này phần chất xấu độ chỉ có được 28 thôi nè phần chất xấu được thôi nếu phần chất 7 là lên 30 này nói chung là tùy phẩm chất nữa rồi giao dịch rồi nút đây chàng ngay tí rút lại tí rút lại rồi hồi trước khẽ bao tay này nè cái bao tay trên bang này nè em ờ, đâu rồi chứ anh đang có trên bang trên thế giới này anh em xem thế giới này trước khẽ bao tay này á là khả trai hai thì tân đấy chứ không phải một đâu hai thì tân mới lên được 30 ấy còn hôm nay là với con nghe mi thì khải test thử như thế nào mà vũ đỡ bảo một làm thiền tinh năm phút dương đại lên rồi mà cho khải cho full thiền tinh quên full phút dương đại mà vẫn không lên được 30 như nào không lên được 30 ép đồ giả bộ làm căng thẳng tí mới thành công cười cười giới xịn lắm à ok ok anh ơi <laughs> ok Đồ, chơi giờ chơi giờ giờ đóng mặt lạnh nha giờ đóng mặt lạnh nha nam khải gì à, tương dương đi cái à, cái này phẩm chất 5 này khá cũng liều mạng rồi nè cái này là lúc lúc nãy cái dòng sinh lực đó cái phẩm chất 4 thôi mà lên được 108 đó còn này dòng nội lực khải có sẵn luôn rồi hôm trước khải hút sẵn là được à, phẩm chất 5 thôi hello anh em mới vô nha đỡ khải thì à, đập cho nó bốn phú dương đại 4 tiểu tại vì phẩm chất 5 khải cũng sợ khó khó mà lên được 18 biết đó ok vô nha nè hiền tinh một hiền tinh một thôi không có nhiều tinh một thôi tinh một này đó phẩm chất 5 này anh em nội lực tăng phẩm chất 5 rồi khả sẽ chơi thường thường á cái dòng này á khả sẽ chơi bốn đại bốn đại với phẩm chất xấu là auto 18x rồi anh em đó bốn đại phẩm chất xấu là auto 18x mà đây phẩm chất 5 khả sẽ cố gắng kéo nó lên một tí khả đưa nó thêm bốn viên ờ, bốn viên tiểu nữa đó khả kéo nó lên một tí nữa lên đâu nha nè đó vừa ép và trải nghiệm cho anh em xem nha rồi lên vô keo gì đây ui đâu Đồ nó lên 200 luôn em Vãi nồi ơi <laughs> Lên 200 luôn Vãi thiệt Đồ xanh Không thể hiểu được em Nói chung là cái ép đồ này không thể hiểu được <laughs> Ai ngờ đâu đồ mình chỉ mắc 18 mà nó lên 200 luôn em Vãi thiệt 1200 200 <laughs> rồi đúng rồi dòng, dòng kháng lôi nó tụt anh ơi kháng lôi tụt này dòng này lên mát nói chung là cứ có một dòng mát thì dòng tiếp theo nó sẽ bị giảm đi một tí mà nếu như dòng kia nó bị giảm là dòng dòng dòng dòng tiếp theo nó sẽ lên cao nè ơi cái cái cái cái cái, cái bao tay à, bao tay cấp 10 đổi qua đổi qua bao tay cấp 6 này. Á đồ. Đâu? Dây gì? Á đồ, được được đây. <laughs> Sao cũng được hết á. thì, thì ơi chị nhau thế nào được đây muốn đổi qua đây đổi cho chưa tôi chưa lên đảo mà đổi mang cấp 10 thì nó đẹp nhưng mang cấp 6 thì nó nhanh hư quá tự nhiên bán ngựa đây ok đổi cho chưa lên đảo con nghe mi mà lo gì chiều nay khai sẽ ép à, full full tím cho con nghe mi nha nam à, hiện tại bây giờ khải đang à, tìm hiện tình ba thì ba khải ép cái nón phòng thủ làm chậm 2540 nữa xong giao dịch đây à, phổ kiếm mà đợi tới nơi em đang ép chút chút nữa phổ kiếm mà phổ kiếm phổ kiếm đằng này không có rồi không có bên này không có rồi tí nữa vô đời em đang ép tí nữa đi đó mắt pin luôn canh chưa nào rồi đổi vào tay con ghẹ đây do tại tại em thấy cái dòng 28 cán lôi với ờ, sinh lực 108 ờ, nó đẹp 88 <laughs> nó đẹp rồi còn đây ờ, tiếp tục đây, nhìn nó cũng đẹp nè 999 đó nè đúng rồi à. rồi tiếp tục khai đi ép cái đai lưng này cái đai lưng lúc nãy là hơi tiếc sao vũ độ vũ độ kêu chắc chắn làm sao không lên vũ độ có biết kiếp gì không sao lạ vậy áo ngoài ta cái, cái không ý là hay là cái bao tay giờ nãy đồ có mười nó không lên nổi ta à à đúng rồi giờ bạn giờ đai lưng này cả chạy vẫn như cũ luôn đúng chưa ừ, ok em test như cũ cho anh em xem đai lưng đúng không giờ em sẽ chơi dòng nồi sinh lực đâu rồi cái gì cái gì hai kia anh dũng sinh lực khả đi lấy cái phô sinh lực cao anh em bây giờ cái cái um... không lên là đền cho cái này nè không lên đền. không lên đền gì không lên đền gì rồi ok nếu mà theo du động không lên đền em đổi em ra lưng này đúng chưa đúng. rồi ok anh em này biết sao không cái bí kíp của vũ đỡ là đai lưng này vũ đỡ lên trăm trăm đó 30 giờ vũ đỡ nói mình cứ làm theo đi không lên ổng đền cho cái đai lưng này ok chưa tí nè à? khả sẽ ép tiếp tục đai lưng cho anh em xem rồi khả sẽ rút hiện tinh một đây nè tinh một nè tinh một nè biết đâu à... anh inbox em hai hai k ba em nhiều k ba là rồi anh bấm lại mày coi hai cái tên giống phúc duyên tiểu khải sẽ ấp uh, đi rút uh, 8 phút duyên tiểu đi hồi nãy là khải uh, rút 8 Phúc duyên tiểu đập 8 Phúc duyên tiểu đúng không anh em dạ, dạ, dạ. thôi cứ tiếp tục lại đi tám Phúc duyên tiểu đập tám Phúc duyên tiểu dân một anh em dân một hàng nghĩ dở lên này. với khải biết hết rồi với khải diễn thôi á <laughs> vài vài tân rồi vậy diễn gì biết đâu mà biết hình xui mà đây <laughs> bây giờ khải sẽ làm làm một lần nữa nha anh em ấy xì đai lưng luôn ấy xì bao tay luôn phúc duyên tầm này thì nhiều nè rồi à, khải sẽ rút 8 phúc duyên tiểu đọc 8 phúc duyên tiểu giống như tuần một cái bao tay đúng chưa ok đây nè sinh lực 175 này nam thấy sinh lực 175 chưa đấy tinh một này hiệu một này đó khải sẽ rút 8 tiểu đồ đấy hãy làm thêm bình đại cho nó cao ra sau này rút phẩm chất 4 thấy khó chịu dữ ta đó không nè thì mình đại đây Đủ, khó chịu quá tự nhiên rút phạm chất 4 chưa còn chưa bao giờ có cảm giác nào mà rút phạm chất 4 luôn nè <laughs> rồi ok thêm khả thiên minh đại ừ ờ anh thiên minh đại rồi phạm chất 6 đấy ra đồ thiên minh đại cắt liền đấy ra anh em rồi ok bây giờ anh sẽ kép à? ừ à? không anh ép một tiểu không anh chơi bảy bảy tiểu một đại như cũ đi anh chơi như cũ đi hiểu không bỏ đại đi tiểu không ạ à. cỡ một mình đại có mấy chục xu tới đâu đúng không vừa rồi anh em thấy không anh em test cái, cái tuôn vừa rồi anh em thấy không khải rút á rút full tiểu phẩm chất 4 mà cái này khải thêm một bình đại lên hai phẩm chất thấy chưa lợi thế quá trời mà tốn một bình tiểu một bình đại thôi anh em rồi bây giờ vô đai này em ơi vô đai vô đai khẳng lôi nha hello anh em nè ừ thì giải cái đai khải cấp 10 mà nói chung là cứ trải nghiệm anh em còn nếu hoàn thành công thì vũ đỡ đưa lại cái đai 30 cho mình rồi thôi vũ đỡ cầm đai mít rồi thôi đúng không vũ đỡ đúng Đúng thấy chưa Anh em đã nói là phải làm anh em đại và vũ đội chắc anh là phải lên 30 Đó tùy theo dạ, cái phẩm dạ, chất này Giờ là nhân phẩm thôi Rồi Cái này sinh lực này Hiền tinh một Phẩm chất xấu Ok chưa Khải sẽ cho tiếp tục đó là một đại và bảy tiểu như cũ Ok chưa anh em Thường thường anh em ép chỉ là phun tiểu thôi Khải thì lúc này phun tiểu một cái Phẩm chất bốn Khải ớn anh quá Rồi à, Ok chưa bà con anh em đang xem livestream thì ờ, đừng quên cho Khải một like video chia sẻ ủng hộ nha anh em à, sau này có ép thêm set đồ nào thì Khải sẽ làm video dài úp uh, ờ, nguyên set đồ cho anh em xem hiện tại bây giờ Khải đang thiếu hai hiền tinh ba thôi Khải ép có nó phòng thủ làm chậm cho nghe mi luôn chuẩn bị chuẩn bị nhiêu 170 đủ tính ra vẫn xịt đấy đủ áo dưới ta cái phạm chất 4 thì 4 đại thì lên 108 còn này phạm chất 6 thì người mình nghĩ là tỷ lệ nó cao nè mà nó là chỉ có được 170 thôi Đồ Theo em dự đoán anh Vũ đời Cái đồ cấp 10 nó khó lên hơn nha Nói thiệt luôn Thiệt anh em luôn nè Khải cảm, cảm giác là từ xưa giờ Khải ép đồ anh em Cái đồ cấp 10 á Hoàn toàn nó rất là khó lên Ví dụ như đồ cấp 6, cấp 7 á Tỷ lệ lên là 100% Còn đồ cấp 10 á Tỷ, tỷ lệ mà đỡ lên mát hoặc là lên 18, 19 ít nó Nó chỉ dao động khoảng tầm 70 đến 75% thôi nè anh em thấy không thấy xịt không hiện tại bây giờ chỉ còn giai đoạn này là gọi là xịt này không phải lên này thấy chưa anh em thấy không dạ này hiện tại bây giờ thì nó xịt ấy là nó xịt một ít điểm uh, sinh lực này phản nhốt 6 ấy thấy chưa nó vẫn xịt thấy chưa cắn lời phản nhốt 7 mới được 30 đúng rồi hôm trước vũ đờ phản nhốt máy vũ đờ ơi à. xấu vũ đờ cũng lên mà đúng rồi rồi ok tiếp tục khải đưa cái đai vô nè em ơi khải sẽ rút cái phôi uh, cắn lôi 25 này ok chưa hồi nãy mình rút uh, ờ, hiện tinh một nãy hiện tinh một phản nhốt máy đã phản nhốt 6 à hiện tinh một uh, tiếp tục rút hiện tinh một này đúng tin một là máy đài ta nãy em rút máy đài anh em nhớ không ta full đại nãy là full đại à, này rút tin một full đại xong ép là bảy đại một thì tên đúng không ok thấy di chuyển một cái nữa anh em đúng rồi tiếp tục anh em ơi như cũ nha như cũ nha khai chơi như cũ thì như thế nào đây rồi vô lấy nè, à, khẳng lôi 25 rồi anh em Đúng rồi, ép đồ cấp 8 trở xuống thôi. Đúng rồi, chính xác là tại vì khá ép nhiều món cấp 10 rồi. Nhiều món cấp 10 cảm giác nó không được tương đối nè. Nhìn tin một nè. Ẩn một nè. Nói chung là Khải cứ trải nghiệm cho anh em thôi. Anh em nào mà cảm giác thấy theo cái câu lời nói Khải đúng thì anh em cứ rút kinh nghiệm đừng ép những đồ cấp 10. Đó. Tại vì Khải ép rất là nhiều món đồ cấp 10 mà toàn xịt thôi. Nó không được hoàn hảo nè, đồ cấp 10 hoàn toàn xịt thôi. À giờ bắt đầu đến uh, ờ, khăn lôi nha anh em chứ nếu mà mình không tiếc thì mình cho hai viên thủy tinh ở dòng kia là chắc chắn mát rồi anh em hiểu không nếu cho hai viên thủy tinh này chắc chắn mát rồi rồi đai lưng thì nó dở hơn bao tay theo, theo vũ đỡ nói thì đai lưng chắc chắn thì đúng chính xác thiệt tại đai lưng thì nó nhẹ hơn bao tay một chút nó nhẹ nhẹ dưới hơn bao tay một chút rút lên nè đón hồi hỏi em có bốn dòng nè nay em ép ép không anh phẩm chất xấu tiếp vũ đỡ ơi đâu nó hỏi gì cân bàn thì ông hỏi gì nữ á có sẵn rồi hả ừ. à ấy là phoi hay gì phôi hay là tụi này mình cho hai thủy tinh ta hay là test giống vũ đờ một lần nữa ta vũ đờ ơi tin tưởng vũ đờ không anh em đại lưng mà chơi đi đại lưng chơi đúng không phẩm chất 7 mới được à ok không mát ông đổi ừ, anh đổi này chúng ta bây giờ là ra phẩm chất xấu nha phẩm chất xấu em sẽ tiếp tục đây anh em xem trải nghiệm nha khăn lôi này phẩm chất xấu này Hiện tinh 2 mình chỉ chơi hiện tinh 1, 2 thôi anh em ơi Không có hiện tinh 3 luôn, hiện tinh 3 mua không ai bán luôn nè Hiện tinh 3 thì tỷ lệ xác suất này sẽ cao hơn một tí nữa Đó. Rồi, giống như tuân cũ anh em, giống như tuân cũ bao tay nha Giống như tuân cũ bao tay nha anh em Cố gắng ơi, một thị tinh Hiện tinh 2, hiện tinh phục uh, phẩm chất xấu Xấu đại Bảy đại Vô Đại lưng nó nhẹ hơn, nhẹ dí hơn 29 rồi xong đồ tính thiệt là đai lưng <laughs> hay nha ừ anh em thấy không mình rút ra một kinh nghiệm anh em cái đồ cái mười nó khó hơn nha anh em vô đời đúng chưa thấy chưa rồi em sẽ đưa em dòng nỗ lực vô em sẽ đưa dòng nỗ lực vô nè nỗ lực thì lúc nãy mình tu nỗ lực là sao ghẻ nhóm ghẻ anh quên mất tiêu của ta anh nãy dòng nỗ lực rút gì đó anh em khởi khởi chút nha rút nhiều khảm nhiều ok giờ rút anh xuống nó không phẩm chất năm thôi không cần phải suy nghĩ đâu à, rút uh, 8 tiểu đúng không 8 tiểu rút 8 tiểu nè tiếp tục dòng nội lực nữa nè đây anh em ơi vừa rồi được thắng lôi 29 đó 29 đúng rồi hai thì tin ra kháng lôi 29 phòng chất xấu em đúc nãy giờ em đâu dám một thị tinh bao nhiêu đâu nè em chỉ đập một viên thị tinh vào dòng kháng lôi thôi còn rút thì không cần rút không cần thị tinh nha nam rút không cần thị tinh nha rồi em cứ chơi 7 à, tiểu 7 tiểu một đại 7 tiểu một đại nha nam bảy tiếng một đại cái chiều em em thích là bảy tiếng một đại cho nó tròn đội hình em muốn mình máu rồi nè bảy tiếng một đại nha anh em một hai ba bốn năm bảy tiếng một đại ok tiếp tục dòng nội lực nha anh em ơi đó rút ra kinh nghiệm là như vậy nè đồ cấm 10 nó khó hơn một chút hạn chế mua đồ cấp 10 nha tại vì em em ép nhiều món cấp 10 lắm nó không có cảm giác là nó họ hoàn toàn nó mất nó cứ lương lương ương lương ương nó bị mít vài điểm vậy nó bị lương ương lương ương mít vài điểm rồi nè rồi đây nè thường thì khải rút thì kiểu kia mà đây khải rút kiểu khác đó vừa ép vừa trải nghiệm hiện hai nội lực ok rút được hai món khăn lôi rồi hai món khăn lôi mát nữa phẩm chất xấu nữa này ơi ừ, ngon ấy, hoàng nhân sếu ngon ấy Hoàng nhân là em có nghĩ là thở sinh lực nội lực cao ấy Rồi, ok Tương Dương, trung tâm Dòng 200 nãy là ép như thế nào để em kiểm tra lại à Để túc Ok anh em, đó Phay rồi thì cái đáy lưng này thì Khải chưa kịp soi cho anh em xem thì Dòng kháng lôi thì à, cũng ép giống như cái bao tay lúc nãy thôi Nó ra được 29 ở dòng đai lưng thì cũng giống như cái dòng nội lực 200 lúc nãy thôi Thì cũng uh, rút được phẩm chất xấu rút được phạm trật xấu thì khải rút là 7 tiểu một đại ra được phạm trật xấu và đập ờ, bốn đại 4 tiểu ra được 187 đó rồi khải đi tìm tiếp tục khải sẽ làm cái áo như nào tôi khải làm cái áo phục hồi và khắn lôi hiện tại bây giờ ai bán giùm em hai viên hiện tinh ba em ép cái nón phòng thủ lấy mắt ọp luôn anh em ơi nón phòng thủ lấy thì cái bí kíp của ép phòng thủ lấy từ cái nón thì khải có rồi nè ép phát một là auto hai bốn mươi luôn nè nón thì nó dở áo phục hồi rồi áo phục hồi này bán 55 vàng mua được không ta Hồi dòng 1 Phục hồi 1, dòng 1 Một em có đưa vứt nào đây Mua chị nó bán 55 vàng hay kênh đến anh em Rồi <clears throat> Rồi bước xuống Ok Rồi Tiếp tục vào áo nha nè à, Khai sẽ đi mua cái, cái, cái, cái, cái nguyên liệu Cái mật ngân nguyên khó này áo tôi khải nguyên ba dòng rồi nè hiện một, hiện hai, rồi ấn một vậy dạ thôi có thể là ép thêm dòng uh, ờ, nói chung ép thêm dòng thứ ba tư chả giải quyết vấn đời vậy vì nó không kích được nè nó không kích được ép được ba dòng thôi không kích được rồi à, phục viên này tách phục viên này Khải sẽ đi rút uh, em sẽ đi rút bốn đại bốn tiểu đi em phá lời vũ đời một tí em không có làm chúng hết rút bốn đại bốn tiểu xong rồi đập full đại ok vũ được đó đập full đại thử phòng phục hồi 40 không nha bốn đại bốn tiểu dân phục hồi rồi nè đủ chết rồi tí nữa phúc dương nào mà ép ta <clears throat> cái nhớ ta rồi được bốn đại bốn tiểu chung là thôi bốn đại rồi em ơi hết hết hết hết phúc duyên rồi à, đợi khải mua thêm phúc duyên nè dương ơi dương ơi giờ lớp bị dương còn đó dương ơi bán khải uh, còn uh, hai năm chục bình phú dương đại này dương ơi dương ơi lô lô lô chị đại nó bị em ông có online không lấy luôn năm chục bình phú dương đại luôn nè khỏi tiếc nè mấy ông online không ông mới trên line alo quick online không nè Bởi <clears throat> vì em phải bút anh nè, Bởi vì em phải bút. Phục hồi hiện một ẩn uh, ờ, Khánh Lôi ẩn một đúng rồi anh em ơi Hello uh, Nguyễn Hùng nha, hello anh em nha Hiện tinh một Nguyễn một hiện tinh Hello mọi người, Khải ơi mua giùm một ạ, à, mua một ít cho mình chơi trải nghiệm đi Ok Chí Thành ơi, Chí Thành đi bút Facebook giúp Khải đi Chí Thành ơi Inbox Facebook giúp Khải này, cái gì về ban luôn Cái gì về ban luôn nha Chí Thành ơi bút Facebook giúp Khải này Chí Thành ơi Hiện tại đang ép đồ anh em ơi Hello bớt trẻ con nha Xin lỗi cho mấy mươi 70 tụ là mươi này Không lên được anh ơi này Chưa gồm mà Có bao nhiêu bình rồi Được khỏi Khải nhưng Khải nhớ hôm trước Khải có còn Vài chục bình mà Khải đưa đỡ đâu hết ta Hồi nãy là Khải ép được 50 bình là được hai món này Hôm nay Phú Dương Đại nó khả năng gồm Ai còn 10 bình Phú Dương Đại không? Vô đơn Phú Dương Đại không? Anh em Ai còn hai mười bình Phú Dương Đại không? Khải ép xong cái áo luôn nè Ép xong cái áo luôn đợi chi rồi vô dòng phục hồi trước này Rút này Rút hình tinh 1 đầm tinh 2 nha em Dòng hồi hơi căng Tinh 1 này Áo này Hiện 1 này Khai sẽ rút uh, Mua thì mình tiểu rồi nè Tiểu thì còn Thiếu đại thôi Tiểu thì còn ok ok vậy là ok dương ơi đang cơm ok luôn tiếp tục này rút lại này anh em ơi hiền tinh một này hiện một này khai sẽ rút ờ, bốn uh, đại bốn tiểu đều cố gắng lên phẩm chất cao một tí nha nè cho chứ nói thiệt anh em là nếu mà bỏ thị tinh vô á thì auto đẹp rồi nè khải hiện tại đang ép theo cái kiểu đó là test trải nghiệm làm sao làm cách nào rẻ nhất đó cách nào rẻ nhất mà nó có thể hiệu quả nè đó còn anh em có thể nâng tiên, tiến lên một chút ví dụ như hôm nay khải được ờ, hai 28 29 thì anh em có thể tiên tiến lên một chút ở ờ, cái có thể kèm thêm hai bình đại nữa thì nó sẽ thêm một chút đó hoặc là anh em thèm kèm thêm ờ, một viên thủy tinh nó thành hai viên thủy tinh thì auto 30 đó vậy thôi mình thì mình ra được 29 với một viên thủy tinh là khá là hài lòng rồi nè hai cái phẩm chất mới phẩm chất 7 wow phẩm chất 7 cho em nghĩ chắc auto 40 rồi phẩm chất 7 anh em ơi phẩm chất 7 mọi người ok phẩm chất 7 cái áo áo phù hợp 40 em sẽ vô em sẽ vô ờ, hiện tình 2 và phân phối dân đại ok chưa đó áp hồi 40 mươi nè rồi đến khăn lôi khăn lôi sau dòng phục hồi thì tí nữa dòng khăn lôi sẽ khá là tốn thị tinh đấy nếu mà sau dòng khăn lôi thì khả nghĩ nó tốn bèo lắm vậy nhất vậy hai đến ba cục thị tinh hay có thể bốn cục thị tinh thì dòng khăn lôi nó mới cao được nè. tại vì mình ép mình biết cái rồi mình biết rồi nè. nhưng mà mình uh, tí nữa mình xem như thế nào xem thử cái độ phẩm chất như thế nào nè. nếu phẩm chất cao thì sẽ giảm bớt thị tinh mà phẩm chất thấp thì mình có thể tăng thêm thìa tinh đó phục hồi hello mèo đen nha hello nam hello tăng trần hello nam anh em đang xem ủng hộ khả một like chia sẻ chơi em ơi dòng phục hồi 40 nè phòng chất 7 nam ơi hình tinh hai phong chiến đại khang nghĩ chứ cũng auto 40 khó rất tại vì dòng một nó rất là dở lên em đỡ mà nó rất là hơi khó à, 40 ok tiếp tục đến cái dòng uh, ẩn một lôi đi uh, đi uh, lấy cái phôi này phôi đâu phôi uh, phôi khăn lôi này cao cao phôi khăn lôi cao phôi khăn lôi cao đi dẫn ai bán phôi nào đẹp đẹp mà mua một cái này ơi khải có phôi uh, 20 22 22 tóc á đi mua nha em điểm phôi nào kháng lo cao cao không tới 22 sốc quá 25 này 25 cũng, cũng chưa ưng lắm kiếm phôi này 28 29 rồi nè 21 Đó, tiếp tục đánh áo nha mọi người một trăm à đây kháng lốc 27 đây ok 22 dạng ok fan giờ đi rút rút thì uh, nếu mà đợi chắc ăn thì uh, khải sẽ rút một thủy tinh khải rút một thủy tinh lục cái việc em dùng kháng lôi này khải phải có thêm một viên thủy tinh thì mới ra rút nó mới bền nó mới cao được nè rút thủy tinh hai đạp tinh hai đó lần này khải sẽ chơi thêm một cái nó là rút thủy tinh hai đạp thủy tinh hai nha nam khải chơi auto thủy tinh một hai thôi anh em ơi đỡ tiết đỡ tiết kiệm tiền anh em ơi tinh hai đây hiện tình hai đây hiện tình hai khá là nhiều ok và bây giờ khải sẽ kiếm cho mình là bốn bình đại bốn bình đại bốn bình đại một hai ba ôi còn ba bình đại hết phúc duyên rồi hết đại luôn rồi anh em ba đại còn tiểu không à. hết tiểu luôn rồi hết tiểu luôn rồi game không chơi được mượn bom mà bán áo nữ mọc mắt pin bốn kim mà tướng hoàng nào rồi bốn kim là bút dùng khả đi nãy không nói sớm bút xem thử đẹp không mà nói chung khải ép dòng hai dòng này thì không tới 4 kim nữa thôi sẽ đợi đợi khải ép trải, trải nghiệm cho anh em xem đi cái giày không? uh, ờ, cái giày không tướng hoàng ơi nếu cái giày thì khải mua ủng hộ cho tại vì uh, khải đang định ép cái giày nữa lỡ ép cái áo rồi có giày không tướng hoàng có giày không tướng hoàng có giày không đây lần này rút khải sẽ rút là hình tinh hai ba dương đại một thị tinh nha anh em cố gắng phẩm chất 7 nha mọi người cố gắng phẩm chất 7 nha Gói vào dốc 7 Ờ à, hết phút dân đại nè mày Mấy ai còn phút dân đại không ta Để hỏi sao tao có rồi em ơi Mua đôi giày đó rồi Đây Mua hai chục bình Phúc Duyên Một kim Sao tao dịch dùm rồi em ơi Ok nghe nói tóm lại ông nói duyên vậy được rồi ok 17 bình thôi hả 17 bình ok luôn anh em 850 xu à, được hãy xem giao dịch giao dịch giao dịch Ôi, hôm nay cũng full đồ tím này, giỡn đâu anh em Giỡn đâu Ha ha Phẩm áo này cấp 6 tiết kiệm được Khải nha à? Tiết kiệm được hả Phi Dũng? Ok Khải nghĩ cấp 6 nó dở lên hơn đúng không nè Nói chung là Khải sẽ cố gắng ờ, đại phẩm chất cao lên một tí Khải hút uh, phẩm chất uh, hút 7 Tiết kiệm à Tiết kiệm một chút à Nếu tiết kiệm nhỏ là mình hút uh, Nghĩ tiết kiệm hơi hơi sợ anh em à tại vì phẩm chất thôi cái dòng phẩm chất thì mình không tiết kiệm nha anh em phẩm chất mình sẽ hút uh, một thủy tinh bảy uống dân đại đó mình sẽ cố gắng xem thử phẩm chất như thế nào nha mọi người nếu phẩm chất 7 thì có thể thành công cái áo cắn lôi 30 đó lấy này lấy này lấy dòng khăn lôi này ẩn này hãy rút hiện tinh hai đạp hiện tinh hai nha mọi người bảy hương dương một hiện tinh vô cái áo thì hơi, hơi căng nữa nè hơi căng là khải sẽ cho nó cao cao một tí để coi thì phẩm chất tốt không à, <coughs> phôi 27 này hiền tinh 2 ẩn 1 7 của dân đại và một một làm thiền tinh cố gắng phần chất 8 là hợp lý phẩm chất 7 ai chà chà phẩm chất 7 này mà ai ép áo cho ta anh em nào chấm biết cho ta ai ép áo phẩm chất 7 mà bao nhiêu thị tinh lên em áo phục hồi 40 phẩm chất 7 thì anh em bao thị tinh nhỉ đó, góp ý anh em tiến nữa nè em phẩm chất 7 đó anh em bao thị tinh bao hữu viên anh em thị tinh hai thôi thì nghĩ cái áo này nếu mà khải ờ, đỡ 4 viên thị tinh là có thể mát 30 ấy 4 viên thị tinh đó nếu không tiết kiệm thì 4 thị tinh có thể mát 30 bảo đảm khẳng định cho anh em luôn 4 thị tinh 4 đài là auto 30 luôn <clears throat> anh em auto luôn này phẩm chất 7 này giờ không biết phải nhóc bay cái áo sau cái áo nên ép bao nhiêu thì tinh đây không nhớ nên tại vì khải không nhớ hôm trước rồi hai thì tinh cũng xịt nha anh em hôm trước có người hai thì tinh xịt nha anh em ok khải sẽ ờ, cho nó ba viên thì tinh thì có thể là bốn ba viên thì tinh thì có thể là bốn ba thì tinh thì có thể là bốn thì tinh anh em giờ góp ý anh em thử anh em muốn là ba triệu tinh này bốn triệu tính năm tại vì là nếu khả nói phạm chấp 7 này á thì đi với hiền tinh hai này thì cơ hội lên 30 cũng khá là cao nhưng mà do nó đi sau cái áo nè mọi người đi sau cái áo này với hai triệu tinh này là mát rồi mà còn cái áo này nếu mà đi với đai lưng này bao tay thì phạm chấp 7 này hai cái thị tinh này phun đại là auto 30 rồi còn cái áo này nó đi sau dòng phục hồi hơi canh một chút anh em ba thị tinh ba phương đại tướng trần ok theo ờ, họ gọi ấy của anh tướng trận này góp ý của anh tướng trận này ba thế tân khả sẽ lên cho anh em ba thế tân ờ, hai lục hai lục ba lục luôn ba tên cho anh em ba thế tân nam đại khả sẽ thêm thành nam đại luôn không tiếc cho anh em không tiếc phú dương đại cho anh em ba thế tân nam đại nha mọi người <clears throat> ở lần này khả ép full bộ luôn chứ không phải ép một món như xưa đâu nè này là cứ một ờ, một món ba dòng món ba dòng nè áo cũng vậy <clears throat> ok thế ba thì tinh năm phú dân đại cho chắc cho chắc kèo ok tướng trần ơi chắc kèo luôn nha em cho chắc kèo luôn nha ok khải set up sẵn cái này trong đầu giật thôi nam đài tinh một phẩm đúc ép như đai vừa nãy khải ép như đai vừa nãy vậy ép như đai vừa nãy là không được đâu sau dòng phục hồi ép như đai vừa nãy là xịt đó anh em sau dòng phục hồi nó nó khó hơn nha mọi người ép như đai lúc nãy thì chỉ có một thị tinh thôi thì sao mình khó lên lắm giờ nó coi khải ờ, ba uh, thị tinh đi nếu mà em góp ý là ba thị tinh ok khải chơi ba thị tinh một hiện tinh hai này phản chốt 7 là khá là đẹp rồi em nói chung phản chốt 7 với cái áo này khải nghĩ khắc rất là đẹp rồi đó ba thị tinh ba đại nhưng mà Khải chỉ cho 8 năm đại luôn đó áo này lên 30 thì nó sẽ rất là đẹp đó anh em cứ trải nghiệm thôi tùy theo cái độ phẩm chất hoặc là tùy theo cái độ thị tinh nữa thôi nha anh em hiền tinh này nổi anh em đó rồi cố gắng rồi cố gắng rồi lên không anh em lên không anh em lên không anh em lên không mọi người với lại cái áo này cấp 6 anh em nếu mà áo này thành công 30 thì Khải nghĩ là một phần của nó là do đó là được phẩm chất 7 này khẳng lôi phẩm chất 7 này rồi tiếp tục đó là cái áo này chỉ có cấp 6 thôi Thì nó sẽ rất là dở lên hơn những cái món đồ cấp 10 nha mọi người Cố lên 30 Ok <laughs> Được nha anh em Bí kíp này được đó anh em Nói chung là ba thì tinh rút một thì tinh là bốn thì tinh tốn bốn thì tinh thì tốn khoảng một kim máy thôi mà mình được dòng kháng lo 30 rồi quá đẹp rồi ok sau này nếu ép đôi giày mình sẽ làm theo bí kíp này luôn thì mình có thể ép được đôi giày nha nè đôi giày nó tương đối giống như cái áo thôi không gì khác nha mọi người rồi anh em ai có phôi giày nữ mộc ba hạt bốn dòng không ai có phôi nữ mộc anh em ép luôn đôi giày luôn em ơi ai đến nội lực anh em ơi nội lực thì cũng như cũ u như kỹ thôi nhìn tên một nhìn tên một phục viên ai ok đúng rồi anh em áo cấp thấp nên là mình có thể thêm thủy tinh thì cảm giác nó dở lên hơn những cái món cấp 10 chính xác luôn nè nói chung là khả trải nghiệm khá là nhiều món rồi nè ép cấp 10 nó xịt te tu te tu luôn nè mà những cái món cấp thấp thấp nó rất là dở lên đúng không cái nón này khả sẽ đưa nghiên cứu cho lên phòng thủ 2540 luôn nha nè hiện tại bây giờ thì thiếu phúc viên không ai bán dương ơi online cho dương ơi bán khả 50 bình khả ép luôn dương ơi thì tinh thì khả có thể đủ rồi nè thì tinh tầm này khả có thể ép được đủ nón này nè đó đúng rồi tăng trần ơi đúng rồi anh em đây Bây giờ Khải sẽ đưa dòng nội lực dòng 2 Nội lực dòng 2 thì Khải chỉ cần hút uh, ờ, 4 Hút 3 đập Hút 3 đập 5 là full thôi nè Hút 3 đại đập 5 đại là có thể full 18 mít thôi Hiện tại tiểu Khải hết rồi Không cần thì tinh là tướng trần này Không cần thì tinh tướng trần này Giày ép 5 dòng đi Lá sinh lực lực luôn Ok Dương Ai có giày 5 dòng không anh em Áo khẳng 5 dòng này anh em Những món này thì có thể 5 dòng được năm ba đến năm dòng thử thử anh em nào có dương online chưa Lát khả năng 10 bình gom dòng khả đi ép luôn cho nó xong luôn nè um, rồi hiện tại khả đang tìm cái phôi anh em là chút. ok ok cái pha này của ý của tuấn trần thì khải nghĩ cũng rất là chuẩn anh em tại vì nhiều anh em trong ban mình nó ép dân phục hồi ok nè khẳng lần ok mà đến dòng hiện sinh lực 2 thì anh em toàn rớt thôi nếu mà nói vậy thì góp ý như vậy thì khải để khải sẽ thêm một viên thủy tinh vào lúc khi ép đó khải sẽ thêm một viên thủy tinh vào nút hiệu F ok chưa đó ok bây giờ khải sẽ đi rút uh, rút ba của viên đại nha sinh lực không có thì tinh xịt 15 x ok tướng trần ơi ok ok cái bấy tướng trần cũng cũng cũng đúng đó anh em tại vì là ban mình đó nhiều anh em họ ép áo rất là đẹp luôn phục hồi kháng loi khắc rất là đẹp đến dòng sinh lực anh em là cũng rút cái kiểu như bình thường như cái đai lưng lúc nãy nè cũng rút 8 tiểu hoặc là 3 tiểu 4 tiểu này nọ rồi đọc nó xịt hết nè đó ok cái cái kinh nghiệm này hay đấy tại vì khải cũng bị trong bang khải bị mấy người rồi đây ok khải rút hiền tinh một nha mọi người hiện hai đâu đây khải sẽ bỏ bốn phú dương đại nha nam bốn dương đại và tí nữa khải ép sẽ bốn phú dương đại và kèm một thủy tinh đó để có thể đẩy dòng sinh lực nó cao lên một chút tại vì quan trọng của cái đồ thì sinh lực là đầu tiên anh em nội lực thì rất không nói mà sinh lực phải min min cao cao lên một chút nè chứ tầm min hơi thấp ai foil rồi nè đó ok chưa đây bắt đầu hôm nay ép full bộ luôn thiếu cái, cái đôi giày với cái nón nữa mà thiếu phúc, phúc duyên thiếu phúc duyên này còn chất xấu ừ. phần chất xấu nếu bây giờ thì khả thi duyên thì tin là auto 19 x luôn á nè được hợp lý không tiếc nè dòng sinh lực này không tiếc với cái áo này thì không thể tiếc dòng thì tin ở dòng sinh lực được ok quá hợp lý tiếp tục lại hiện tinh một nè anh em thấy không khả chơi toàn hiện tinh một hai thôi anh em không chơi hiện tinh ba luôn mà vẫn mắt 30 thì anh em cứ trải nghiệm thôi đó tinh một này cái này là hôm nay trải nghiệm lần này tinh một hai thôi không có ba luôn nha mọi người không có ba luôn nha anh <clears throat> Rồi ok ôm nó lại Ôm nhưng thì tính lại Thôi <clears throat> xuống dưới này đi Ok sinh lực nhiều anh em anh em đón nhiều anh em anh em anh em đón nhiều nhiều anh em anh em đón bao nhiêu anh em đó phẩm chất xấu hiền tinh một và bốn viên đại một viên thị tinh anh em đón thử nó được bao nhiêu anh em anh em đón thử được bao nhiêu anh em 18 x hay là 19 x hay là 17 x hay là 15 x 16 x anh em đó được ba món rồi giờ cái áo là xong ba món anh em đó anh em đón thử bao nhiêu rồi anh em áo này khải sẽ đưa dòng nội lực được luôn nè khải sẽ đưa dòng nội lực vào luôn anh em đón thử bao nhiêu nè anh em đón thử bao nhiêu nè. anh em ơi khui này đó anh em thấy chưa trăm tám ba tính ra là không có thể tính là ton nè nếu không tính là ton đó ok ok tìm phôi giày đây, gom phúc duyên này. ok dương gom phúc duyên dùng khả đi dương phương ơi dương ơi à, <clears throat> ờ, hơn nữa nè, nếu mà không có dương thì tinh lúc này tướng trần nhất đó thì có thể là cái áo này tục là 180 160 150 là chính xác là nè. Khi một dương thì tinh mà hơn là nó giữ được cái chế độ 18x nha nam 18x gọi là tầm đẹp rồi nè Đó Đó thiên thì tinh bốn dương đại đó <coughs> Ok Khải đi uh, bắt đầu Khải sẽ tiếp tục đi uh, mua Phụng nhiên Và ép dòng <coughs> Chuyển hóa vào cho đẹp Cái dòng này ép vào cho đẹp thôi không có kích nha nam Chuyển hóa ép vào cho đẹp và Khải sẽ ép tiếp tục vòng sinh lực Đây sinh lực 155 vào Đó Ok đỡ lần sau Khải sẽ test cái đôi giày nha Thắng Trần này Lần sau nếu vậy Khải sẽ test đôi giày ok nè. em rồi tiếp tục anh em khả đi tìm cái ờ, phụng viên đã ok vừa rồi khả mua thêm hai chục bình phụng viên đại nè mọi người bây giờ thì ờ, không thường bán ngựa ngài xem anh em ok thường bán ngựa ngoài bán 300 vạn nữa. rồi coi có cái giày mọc không dây sức mạnh dưới 109 à, nha chứ 164 tốn một bậc à, à ok đó đó đó đó ủa giờ cái bốn dòng anh em có bốn dòng à có bốn dòng à đi mua cái giày à, năm dòng mộc nam nữ đồ pha rồi giày bốn dòng anh em hay là mang giày bốn dòng ta như vậy tới 4 dòng thì nó mất đi dòng nội lực uổng gơ nè đúng không có một đôi năm dòng có một đôi năm dòng năm dòng hỏa có mà hỏa phôi ép phôi ép phôi tím phôi tím phôi tím chỉ có máy sốt thôi nè em đôi giày này hỏa năm dòng rồi phôi tím này tím này mọc mọc thì ngon này mà có ba có bốn dòng anh em bốn dòng thôi cái dòng đôi giày nữa là xong anh em đôi giày nữa là xong set tại giờ thị tinh thì đủ rồi thị tinh phú duyên là đủ rồi thiếu hai dòng tinh ba đã đọc cái nó mà có giày bốn dòng thôi anh em ơi không có giày năm dòng rồi không có giày năm dòng giày bốn giày một thôi ok ở video này thì thôi chốt ờ, ba món này đi lần sau khả sẽ tiếp tục ép cái nón và lại đôi giày sau đi nè Ok giờ chúng chúng ta trải nghiệm tiếp tục đến cái dòng tiếp theo đó là dòng chuyển hóa dòng chuyển hóa tướng Trần vừa bảo là rút một phú dương đại ép hút một phú dương đại ép một phú dương đại ra 10 luôn hả à đâu thì không tướng Trần ơi đồ cái này căng nha hút một đập một ra 10 luôn à Ok test thử nha nè test thử của tướng Trần à, kinh nghiệm của tướng Trần thì như thế nào nha hút một đập một ra 10 luôn Ok ôi chỗ nào vậy chỗ nào sao khải không thấy ta có đôi giày rồi nè sao khải không thấy ta ngay con ngựa luôn à thằng này nó đỡ chữ đâu rồi à thằng này nó đỡ chữ 50 vạn nó không có đỡ kiểu là phôi tiếng nữa mình không có đúng không có vô ok ok xong xong thêm thêm ok xong xong có phôi rồi đây, cái phôi này đỡ phôi này với cái nón sẽ ép sau video sau nha mọi người. Đó. Cái nón này à, chậm nhất là tối nay Khải gom Phúc Dương Đại à. Dương cái gì gom dùm Khải Phúc Dương Đại đây. Dương gom dùm Khải 50 bình Phúc Dương Đại nữa. Rồi, cố gắng gom dùm Khải đi. Tối nay Khải kiếm hai thằng tình ba nữa, Khải ép hai món kia cho anh em xem luôn. Ok rồi, ok rồi, ok rồi. Rồi bây giờ tiếp tục à, trải nghiệm cho cái áo cho nó mát luôn nha anh em. Bây giờ thì dòng chuyện hóa nha anh em như ông à, tướng trần ông bảo là rút một đậm một cứ ép đi lo gì ok FD là gì auto 10 đúng không lấy này lấy này à, ờ, khả đi mua cái ẩn hả khả đi mua cái ẩn hai đã nè ẩn hai ẩn hai mọc và một cái uh, ờ, hiện ba ẩn hai mọc kim mọc này hiện ba này ok vậy đó khép đừng mua à thôi lỡ mua rồi lỡ mua rồi cái gì mình thêm nguyên liệu một chút thôi không sao có một đôi giày giờ ép mà nó có bốn dòng thôi không sao nè nói chung là mình ép vừa ép trải nghiệm thôi cái giày này khả thái cũng được nếu mà được mình hạ cấp mình hạ cấp thấp xuống đó nè ví dụ như khải còn nằm bên như tên này khải hạ cho anh em xem nó hạ cấp xuống hạ cấp xuống như quán đời đâu cấp càng thấp thì tỷ lệ nó càng đồ càng nhiều nè đây khải hạ cấp cho anh em nói chung đôi giày này thì uh, sức mạnh hơi cao nhưng mà không sao hay là cấp xuống cấp, cấp thấp thấp cho nó dở lên thôi gì đâu cấp thấp là dở lên thôi mà đó ui ui đồ tím không hạ cấp được à what the hell ê sao không hạ cấp được ta đôi giày nè nam nam minh đi tin hạ cấp nè tại sao nó không cho hạ nhỉ <laughs> tăng cấp thì được không cho hạ áo thật sự nè mà à, cái này có thể tăng cấp lên được cấp 10 này đó đầu tiên có thể tăng cấp được cấp 10 mà hạ thì không cho không không sao là bó tay này ok khả ép này nè lấy lấy này tiền tinh một ẩn hai một viên đại giống như tướng trần bảo một viên đại một viên đại thấy canh như ta không biết lên được 10 không đây phẩm chất 5 Thôi <laughs> Phẩm chất 5 được 10 không ta Anh em được 10 không mọi người Tướng Trần là được 10 không Phẩm chất 5 thôi ông bảo là một phút dân đại một dân đại là có thể lên ok nói chung dòng đó nó không kích anh em nói thiệt là nhà anh em á là dòng này nó không kích dòng uh, chuyển hóa bên dưới là nó không có kích khải chỉ ép cho nó đẹp đội hình thôi anh thì uh, đỡ trải nghiệm thì cũng khải cũng thử nghiệm cho anh em xem chứ khải không có ngại anh khải cũng không có ngại gì vấn đề này rất cũng được nè chỉ có áo với nón hàng được thôi vải thiệt sự anh em sơn ok phạm trật năm rồi một phút dân đại nha anh em thay đổi vị trí tí đó nếu lên 10 á thì à, ông Tuấn Trần à, có những kinh nghiệm ép đồ cực kỳ tốt còn không lên nữa thì anh em rút kinh nghiệm nha mọi người à ok 10 nha anh em rồi ok kinh nghiệm của Tuấn Trần quá xuất sắc quá ok luôn và bây giờ thì ở dòng cuối cùng thì à, tiếp tục đó là chúng ta sẽ ép dòng nội lực anh em nội lực ok Khải sẽ rút 4 đập 4 rút 4 tiểu 4 chung đập 4, 4 tiểu 4 đại và sẽ đập 4 tiểu 4 đại như công thức bình thường thôi không gì khác cả rồi dần cuối cùng Đấy, cánh xíu phải đi mua bốn đại ok thì cần 80 bình tiểu 8 tiểu ok 80 bình tiểu hello hậu trần nha sao đơ rồi sao mà đơ bình thường mà ok bây giờ thì uh, tiếp tục khải sẽ phần chắc 4 là 10 rồi ok tướng trần ơi Tướng Trần ờ, những cái comment Tướng Trần hay quá Cảm ơn Tướng Trần nhiều luôn Bây giờ tiếp tục là dòng cuối cùng Dòng cuối cùng của lúc nãy ờ, Tướng Trần bảo là dòng nỗ lực hút hai của Dương Đại Đọc bốn của Dương Đại à À đâu Cứ chơi đi trải nghiệm mà Ok tiếp tục chúng ta sẽ theo Tướng Trần thêm một tuần nữa nè Khả định đập là rút 4 khảm 4 Rút 4 đại 4 tiểu Khảm 4 đại 4 tiểu à, Tướng Trần comment là rút hai đại thôi 4 đại đập vào là lên Ok thử trải nghiệm anh em cứ chơi đi cuộc đời cho phép không gì phải ngại cả cái khả sẽ đập à, khả sẽ rút là hai đại nói chung là càng tiết kiệm càng tốt nè đó miễn sao nó có hiệu quả được hai đại vậy nè rút dòng nội lực à, hiện 3 nội lực 155 ok chưa hai đại và sáu tiểu à nãy nói là hai đại mấy tiểu hai đại uh, dòng nội lực thì hút hai phú dương đại f4 dương đại là lên rồi ok đó Tiếp tục trải nghiệm dòng cuối cùng <clears throat> Phòng chất 5 Hút 4 à, Ok phòng chất 5 anh em ơi Phòng chất 5 thì à, Khải sẽ bù cho nó đi Khải sẽ bù cho nó Nếu không phòng chất xấu thì chơi thì 4 đại được Nhưng mà phòng chất 5 thì Khải thấy hơi căng nè Nếu mà ra cái phòng chất 5 này thì Khải à, phá lỡ tướng trong một tí Khải sẽ thêm là 4 đại 4 tiếng anh em Tại vì nó phòng chất 5 không được cao cho lắm tướng trần AD game like khải đó không? không có đâu nè khải phá lệ tướng trần nè mọi người anh tướng trần là bảo bốn đại là ok rồi nhưng mà khải sẽ phá lệ khải sẽ bỏ thêm bốn viên uh, tiểu nữa tại vì cái này phải chất năm thôi nè chất năm thôi nên khải thấy nó hơi căng nha mọi người hơi căng mọi người nên là khải sẽ thêm bốn viên tiểu nữa ok phá lệ tướng trần một cái nếu mà nó lên 19 x hoặc 200 thì là mình thành công đó thành công nha nam ok 19 x với 200 là thành công rồi nam còn nếu như này đỡ bốn đại của anh, anh à, Tấn Trần á thì khả nghĩ nó chắc chắn cũng được 18 x rồi đó thêm viên 4 viên tiểu nữa nó cảm giác nó thêm được vài điểm nữa nè ok và nói chung thì ở video này thì khải cũng thành công ép được ba món tím cho ngày mười búp anh em à ba món tím cho ngày mười búp rồi đây anh em ba món khá là đẹp à, cho anh em xem sơ qua còn hiện tại khải sẽ gồm tiếp tục phục nhiên đại và thủy tinh thủy tinh thì khải có thể ép được rồi đấy phục viên đại và thủy tinh ép tiếp đôi dây đôi dây kháng lôi đôi dây kháng lôi cũng giống như cái áo thôi nè đôi giày thì nó nhẹ hơn cái áo một tí nhẹ dưới hơn cái áo một tí đó ok 191 nha Nam Ok quá chắc luôn em ơi Nói chung thì ờ, ở video này thì không có gì hơn à, Chúc anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một đăng ký kênh cũng nhấn vào chuông bên cạnh đỡ trực tiếp cũng như là theo dõi những video Khải up lên ngược trên kênh Video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh cho anh em nào những anh em nào chưa xem cũng có thể xem lại Và cũng có thể những anh em nào đang muốn ép đồ thì cũng có thể ghé vào cái video à, ép full set tím cho anh em bub để anh em có thể trải nghiệm và ép có thể nâng cấp hoặc tiên, tiên tiến hơn khải một tí để có thể ép những dòng mát cho set đồ của xe của mình nha anh em đó ok anh em rồi ok đây rồi ok anh em ơi 191 quá chắc rồi đó ok chưa à, còn hiện tại khải còn đang hai món này Khải sẽ ép lần sau video sau cho anh em xem nha Khải sẽ ép nón phòng thủ của lý làm chậm và đôi giày uh, tóc 40 khắn lôi và cũng giống như cái áo này nè nó đôi giày này khả sẽ ép cũng giống tương đương như cái áo này thôi không khác gì đó rồi cái nón này thì ờ, khải ép giống như cái nón này là lên thôi em nó cái nón đó khải ép giống như nón khải thì auto 2540 thì không được nào chặt được anh em đó không được nào chặt được đâu rồi anh em xem video thì đừng quên cho khải một like chia sẻ cho nha chúc anh em xem video vui vẻ nha ok bài món quá đẹp rồi anh em ơi quá đỉnh rồi anh em ơi quá chính quá chính xác rồi nói chung cảm ơn tấn trần nhiều nha tấn trần à, nhiều khi có ý nhiều cái mình cảm giác nó cũng có gì đó gọi là đáng được phải suy nghĩ và suy ngẫm nữa mà mình trải nghiệm nữa ok cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều nha